tích nhận định thị trường vàng Forex, chứng khoán Mỹ, dầu uh, tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7 năm 2022. Như quý biết thì tuần qua một tuần uh, xuống giá của cậu vàng và ờ, các thị trường tài chính của chúng ta biến động khá là mạnh do nó có thông tin kinh tế rất là quan trọng, thông tin lạm phát, thông tin doanh số bán lẻ và thông tin chỉ số giá sản xuất PPI. À, những thông tin tuần qua à, ra thì nó hơi bất ngờ về mặt yếu tố thông tin do đó gây ra sự biến động khá là mạnh trên thị trường cậu vàng của chúng ta tuần qua một tuần giảm giá mở cửa vùng 1742 à, cậu vàng à, đi xuống xuyên suốt tuần Tuy nhiên cái mức độ đi xuống nó không được mạnh lắm Chúng ta biết từ mức 1742 trong cả một tuần cậu vàng xuống thấp nhất là 1698 Có thể nói cái lực bán xuống của thị trường hiện nay là không còn mạnh mẽ và nó đang bị kiềm chế thị trường đang trong cái khúc cua cuối cùng là đang dò đáy và rất nhiều khả năng thị trường có thể tạo đáy trong tuần tới. À, trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật à, cậu vàng và các cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin cơ bản. Tuần qua thì à, xét về yếu tố thông tin thì có rất nhiều thông tin bất lợi cho thị trường. Thứ nhất là chúng ta biết là ngân hàng Trung ương ờ, New Zealand tuần qua cũng ờ, tăng lãi suất là 0,5%, đưa lãi suất lên mức rất cao trong nhiều năm 2,5%. À, ờ, đặc biệt là vào buổi tối, chúng ta biết là thông tin CPI của Mỹ tăng rất là mạnh mẽ, tăng 1,3% so với tháng trước. Đây là một thông tin đầy bất ngờ bởi vì chúng ta biết là các yếu tố về cơ bản thì đầu vào đã giảm. Tuy nhiên có lẽ những yếu tố cơ bản đầu vào nó có độ trễ pha so với cái thống kê uh, ờ, CPI cái này thì nó cũng có lẽ chúng ta hơi bất ngờ thôi chứ còn đối với thế giới thì nó là bình thường các chuyên gia dự đoán là tăng 1,1 thực tế 1,3 trong khi trước đó chúng ta biết là các thông tin như doanh số bán lẻ này thông tin về chỉ số giá sản xuất này thì trong tháng qua đều có xu hướng quay đầu giảm à, với mức lạm phát là 1,3% thì nó đưa Mỹ tiếp tục lập ờ, lạm phát lập đỉnh là 9% à, điều này thì đẩy các nhà đầu tư là lo ngại Fed sẽ tăng lãi suất là 1% trong cuộc họp cuối tháng 7. Do vậy là các thị trường tài sản bị bán tháo khi trong phiên mà Fed công bố lãi suất và phiên sau đó. Tuy nhiên, cuối tuần thì uh, lãi suất đã phục hồi. Ở à, bên cạnh đó thì chúng ta biết là Ngân hàng Trung ương Canada có một mức tăng lãi suất rất là mạnh, tăng uh, à, 1% đưa lãi suất đang từ 1,5 lên 2,5 một mức tăng rất là mạnh tay nó thể hiện cái quyết tâm kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương chỉ số PPI được công bố ngày thứ năm cũng ờ, tăng cũng tiếp tục tăng khá là mạnh à, chỉ số PPI tăng 1,1% so với mức dự đoán 0,8% và chỉ số doanh số bán lẻ cũng tăng rất là mạnh chính cái doanh số bán lẻ tăng nó cho thấy là hàm ý cho thị trường là cái giảm bớt cái áp lực lo ngại suy thoái của thị trường do vậy đấy là lý do mà cuối tuần thị trường à, tài sản có dấu hiệu phục hồi đặc biệt là thị trường chứng khoán niềm tin tiêu dùng cũng tăng mạnh trở lại chứ không tiếp tục suy giảm nữa chúng ta biết niềm tin tiêu dùng của người tiêu dùng tháng trước là 50 Đấy, giới chuyên gia lo ngại là niềm tin tiêu dùng sẽ xuống 49 nhưng ngược lại thì niềm tin tiêu dùng à, được, được khảo sát lại tăng lên chỉ 51 đây là một trong những tháng hiếm hoi trong thời gian gần đây niềm tin tiêu dùng ở xu hướng là tăng trở lại đấy chúng ta biết niềm tin tiêu dùng từ mức 65 giảm rất nhanh xuống 50 có thể nói thông tin tuần qua nó có ý nghĩa là xấu về hiện tại nhưng về tương lai thì nó lại hàm nghĩa ý nghĩa tích cực bởi vì chúng ta biết là cái ờ, giá năng lượng và thực phẩm ờ, giảm rất là mạnh trong hơn một tháng trở lại đây đặc biệt trong đó có giá dầu chúng ta biết giá dầu giảm từ 125 đô xuống ờ, dưới 90 đô trong có thời điểm xuống dưới 90 đô hiện tại đứng ở 96 đô đấy nó cho thấy là cái áp lực giảm giá về năng lượng khá là lớn điều này hoàn toàn nó có thể kéo tụt lạm phát trong những tháng tới. Như vậy thì hoàn toàn lạm phát lạm phát tháng 9 này à lạm phát tháng 7 vừa công bố thì rất là cao, lạm phát tháng 6 vừa công bố vào ngày 13 tháng 7 rất là cao. Tuy nhiên nó hoàn toàn có thể là báo hiệu lạm phát có thể chạm đỉnh rồi. Đấy. Cái việc chỉ số PPI và doanh số bán lẻ retail sale tiếp tục tăng thì nó cho thấy là cái ờ, nguy cơ suy thoái của nền kinh tế trong ngắn hạn là được giảm bớt. Do vậy hoàn toàn là giới đầu tư có thể lại quay trở lại với các thị trường tài sản có yếu tố rủi ro hơn như cổ phiếu, thị trường tiền điện tử. Đó là xét trên yếu tố thông tin cơ bản tuần trước. Việc ngân hàng trung ương châu Âu, ngân hàng trung ương New Zealand và ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất mạnh tay thì để thể hiện cái tham vọng kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương thì nó cũng sẽ không gây bất ngờ cho chúng ta khi ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục tăng lãi suất và hiện nay thì mức lãi suất đang dự kiến sẽ vẫn là ở mức là 0,75% sau khi những chỉ chủ tịch Fed uh, có thiên hướng diều hâu nhất như là ngài Bullard phát biểu là vẫn không ủng hộ cái quan điểm tăng lãi suất 1%. Trong tuần tới, à, ngay đầu tuần thì chúng ta sẽ đón nhận thông tin à, ờ, CPI của New Zealand à, dự kiến lại à, theo chuyên gia dự kiến thì có dấu hiệu hạ nhiệt nhé từ mức 1,8 xuống 1,5 à, ngân hàng chủ Nhật Bản thì sẽ nghỉ giao dịch ngày chủ nhật à, ngày thứ hai này ngày thứ hai thì uh, Chúng ta không có thông tin nào quan trọng của Mỹ và châu Âu được công bố cả. Ngày thứ ba, ngày thứ ba thì chúng ở Mỹ chúng ta có hai thông tin nhưng mà không quá quan trọng là giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công mới. À, lượng nhà khởi công mới thì có xu hướng tăng nhẹ từ 1,55 triệu à, lượng nhà khởi công lên 1,6 triệu Giấy phép xây dựng thì đi ngang ở mức 1,7 triệu. Có chủ tịch à, BOE phát biểu này, chủ tịch ngân hàng trung ương à, Anh và ngân hàng trung ương Australia phát biểu. Như vậy thứ ba chúng ta có không có thông tin quá mạnh của Mỹ, chỉ có thông tin về giấy phép xây dựng thôi. Vào ngày à, thứ tư chúng ta có thông tin đáng chú ý là thông tin CPI của Anh dự kiến tiếp tục tăng lập đỉnh 9,3%. Buổi tối thì chúng ta thông tin CPI của Canada này. Đối với thông tin của Mỹ thì chúng ta có thông tin về doanh số bán nhà đã qua sử dụng. Dự kiến đi ngang ở mức 5,4 triệu giao dịch. Chúng ta có phát biểu của Chủ tịch ờ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản này. Cái phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng khá là quan trọng bởi vì chúng ta biết là bây giờ còn duy nhất ngân hàng trung ương Nhật Bản là tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng. Còn tất cả ngân hàng trung ương khác là đã thắt chặt rồi. Điều này nó là làm cho đồng yên giảm giá hơn 20% so với USD trong từ đầu năm đến giờ đấy. Thì nếu mà ngân hàng trung ương Nhật Bản phát đi tín hiệu mà thay đổi chính sách hoặc là có thiên hướng muốn thay đổi thì hoàn toàn có thể cho đồng yên lấy lại cái ờ, một phần cái tỷ giá đã mất đi Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ tăng lãi suất vào ngày thứ năm. Đây là có lẽ đây là tâm điểm chú ý của tuần tới. Ngân hàng Trung ương châu Âu bắt đầu tăng lãi suất lần đầu tiên. Đấy, vào ngày thứ năm này. Mỹ thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Chỉ số Philip Fed Index, chỉ số sản xuất dự kiến sẽ giảm nhẹ hơn từ mức âm 3,3 xuống âm 0,5. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu phát biểu ngày thứ sáu Ngày thứ năm thì ờ, chúng ta không có thông tin quá mạnh. Ngày thứ sáu ngày thứ sáu thì Mỹ chúng ta cũng không có thông tin mạnh, chúng ta chỉ có chỉ số PMI sản xuất lõi này. Có thể nói là tuần tới tâm điểm của chúng ta chỉ là chỉ số à, ờ, cuộc họp của ngân hàng trung ương châu Âu và việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu. Có lẽ đó là thông tin mạnh nhất tuần tới. Như vậy, xét trên yếu tố kỹ thuật thì Mỹ thiếu vắng thông tin qua những thông tin mạnh nhất của Mỹ thì đã ra rồi. Chúng ta còn thông tin quan trọng nữa của Mỹ, đó là cuộc họp của Fed vào ngày 26 27 và thông tin GDP của Mỹ vào ngày 28. Đó là ba thông tin quan trọng nhất nữa. Thì tuần này thiếu vắng thông tin quan trọng của Mỹ. Như vậy nhiều khả năng cậu vàng sẽ biến động mạnh thấp hơn, không có thông tin quá lớn và tiếp tục biến động theo kỹ thuật. Các thị trường tài chính lớn nhiều khả năng sẽ bước vào xuống phục hồi do những thông tin xấu nhất đã được công bố. Đó là về yếu tố ờ, phân tích cơ bản. Còn xét trên yếu tố phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy này. Cầu vàng tuần qua tuy một tuần giảm giá nhưng nó lại là tuần giảm với tốc độ thấp hơn tuần trước rất là nhiều tuần trước chúng ta biết biên động biến động của cầu vàng là 80 đô nhưng tuần vừa qua biên độ biến động của cậu vàng giảm xuống chỉ còn là 45 đô và hy vọng tuần tới cậu vàng sẽ tiếp tục thắt chặt biên độ biến động. Các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy ờ, cậu vàng đã tiến vào vùng quá bán khá là mạnh. Chỉ số RSI hiện tại dừng ở mức 24 đây là một mức rất hiếm thấy trong thời gian gần đây. Và trước đó này chúng ta nhìn thấy nhiều lần cậu vàng chỉ cần tiến xuống dưới 30 thì sau đó bật lên rất mạnh mẽ. Các lần trước là khi cậu vàng mới về đến vùng 16 1677 1680 thì RSI cũng chỉ tiến về đến vùng 25 26 là bật lên rất là mạnh mẽ. Lần này RSI của chúng ta đã đứng ở chỉ số 24 khá là mạnh. Như vậy cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng đang trong quá trình mò đáy. Cái khu vực dưới nghìn 700 tiếp tục là hỗ trợ mạnh. Nhiều khả năng cái vùng 1680, 1690 sẽ tiếp tục là đáy một lần nữa khi cậu vàng tiến đến vùng này sẽ lại có lực mua rất là mạnh đẩy giá cậu vàng phục hồi trở lại. Chúng ta có thể nhìn thấy lần trước này à, khi giao cắt vàng xuất hiện nó cũng tương tự như lần này thôi. Không khác gì nhiều. Thứ nhất là giao cắt vàng xuất hiện trong điều kiện là chỉ số à, đường trung bình m 200 vẫn tiếp tục hướng lên, có xu hướng dốc lên. Đó. Điều này nó hàm nghĩa là giá sẽ bị hút về m 200 m 200 đang nằm đâu đó tầm 1845. Như vậy thì nhiều khả năng cậu vàng khi áp lực bán giảm đi thì cậu vàng sẽ có lực mua mạnh mẽ và phục hồi trở lại thôi. Bởi vì tin xấu nhất đã qua đi rồi. Có thể nói là như vậy. Bây giờ cậu vàng sẽ tiếp tục gặp áp lực từ giờ cho đến 27 tháng 6 khi thông tin về tăng lãi suất. Còn sau khi tin 27 tháng 6 ra nếu Fed tăng lãi suất 1% thì cậu vàng có thể có một nhịp giảm nữa trước khi phục hồi. Còn nếu Fed tăng lãi suất mà từ 0,75% giờ xuống thì coi như tin đã phản ánh vào giá và lúc đấy cậu vàng sẽ có lực mua phục hồi rất là mạnh. À, với những chỉ báo kỹ thuật trong quá khứ thì cá nhân tôi thiên về hướng cậu vàng đang ở vùng đáy do vậy xu hướng chung của chúng ta vẫn sẽ là canh dưới mua lên là chính còn ngược lại chúng ta vẫn thực hiện lệnh bán xuống nếu cậu vàng tiến đến cái vùng kháng cự mạnh chiến lược tuần tới nhé chúng ta sẽ mua trên 1680 vùng mua tốt nhất là 1680 1685 đây là vùng mua tốt nhất chúng ta dừng lỗ phá qua đáy 0,5% tức là 1670 đấy mua 1680, 1685, dừng lúa 1670. Chốt lời, chúng ta sẽ hướng về cái đỉnh phục hồi 1638 này. Xa hơn là 1738. Vậy lưu ý nhé, chúng ta dừng lỗ khoảng 10 đô, hơn 10 đô, chúng ta chốt lời khoảng 50 đến 80 đô. 1765. Còn ờ, đối với các lệnh ngắn hạn thì như thế nào? xuống ngắn hạn này chúng ta nhìn thấy này cậu vàng đang mở rộng cái khoảng cách giữa M200 với đường giá sớm muộn nó sẽ bị hút về à, chúng ta nhìn thấy những lệnh ngắn hạn thì chúng ta chưa nhìn thấy dấu hiệu quay đầu của cậu vàng đâu tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu chạm đáy cậu vàng vẫn tiếp tục bị áp lực là giảm giá này chúng ta nhìn có một vùng ngắn hạn sẽ là trở thành vùng kháng cự của cậu vàng cần vượt qua đó là vùng 45 nếu cậu vàng vượt qua vùng 45 thì nó sẽ bước vào cái xu hướng tăng giá luôn chúng ta sẽ không được canh bán nữa như vậy nếu trong tuần tới khi cậu vàng tiến lên vùng 45 48 này vùng đỉnh tuần trước này 45 48 chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời lệnh mua và mở lệnh bán chúng ta sẽ dừng lỗ cái giá vượt qua 55 đỉnh tuần trước là 52 thì chúng ta mở lệnh bán ở vùng 45 48 dừng lỗ 55 à, chốt lời thì chúng ta hướng về vùng à, đây 710 700 tôi lưu ý nhé lệnh bán của chúng ta là lệnh ngắn hạn không phải là lệnh ưu tiên đâu lệnh ưu tiên của chúng ta là chính là lệnh mua lên cơ cái vùng à, dưới ngàn bảy vẫn là vùng mua mạnh và đặc biệt nếu giá xuống được đến vùng 1680 à, 1685 đây là vùng chúng ta có thể mua rất là mạnh Trong tuần thì đã hai lần cậu vàng chạm đến vùng 1007 đều bật lên mẹ rất là mạnh mẽ lên vùng 13 15 trước khi đóng cửa tuần ở 1707. À, có lẽ chúng ta chỉ có lệnh bán ngắn hạn ở khu vực đó thôi. Chứ còn à, xu hướng chính của chúng ta vẫn là ưu tiên mua lên nhé. Không hề ưu tiên bán xuống một chút nào hết. Chúng ta nhìn tốc độ giảm cũng đang rất là chậm rồi. Và cậu vàng hoàn toàn có thể xuống thì xuống ít nhưng có thể tăng thì rất là bất ngờ rất là mạnh tức là tại vùng giá hiện tại nếu cậu vàng xuống thì 20 giá nhưng tăng thì tăng 50 thậm chí tăng 80 giá do vậy chúng ta phải chọn cái xác suất thắng lợi cao hơn của chúng ta đó là về cậu vàng tuần tới chiến lược rất là, là rõ ràng có một yếu tố ủng hộ nữa là chúng ta nhìn cái chỉ số DXY đây chúng ta nhìn DXY của chúng ta đang tiến đến cái kênh giá rất là mạnh thiết lập trước đó nhiều năm hiện nay DXY hôm trước thì đã lên vùng 1903 rồi quay đầu đóng cửa vùng 1798 trường hợp tối đa tuần tới thì DXY có thể nếu trường hợp có thể lên thì DXY có thể tiến lên ờ, chạm vùng ờ, 1103 nhưng sau đó vẫn đảo chiều. Nói chung trong cái kênh giá dài này thì bây giờ vùng 1 109 1010 là đỉnh của DXY rồi. Nhiều khả năng DXY sẽ đảo chiều mạnh mẽ tại khu vực này. Do vậy là chỉ số đô la index khi quay đầu giảm thì nó cũng là một yếu tố hỗ trợ cậu vàng phục hồi. Đây chúng ta sẽ nhìn cái xuyên suốt chỉ số DXY trong vòng 30 năm này. Hiện nay đang ở một kênh giá lớn, chạm kênh giá 30 năm chạm khu vực này thì kiểu gì cũng đảo chiều vấn đề nó có sai số có thể là nó không tới một linh mười nó quay đầu hoặc có thể nó chọc qua một chút rồi nó vẫn quay đầu thôi cái này là bình thường xuông quay đầu là tất yếu Đấy. chúng ta biết là xuyên suốt 30 năm là chỉ số di với MA 200 uh, luôn có xu hướng là dốc đi xuống hiện nay thì MA 200 bắt đầu có xu hướng là quay đầu đi lên nhưng mà xu hướng quay đầu vẫn rất là nhẹ điều này nó hoàn toàn là khiến cho giá sớm muộn sẽ bị hút về gần MA200. Chúng ta biết xuyên suốt nhiều năm cái MA200 luôn là cái trục ở giữa của DXY. Mỗi khi DXY tiến lên nửa cận trên thì bị hút xuống và lao xuống cận dưới thì bị hút lên. Đó. Mà chỉ số DXY hiện tại tiến vào vùng quá mua khá là mạnh 75.43. Mỗi khi tiến vào vùng quá mua thì đương nhiên giá phải điều chỉnh rồi. Cái này là mặc định rồi. Với việc DI có dấu hiệu tạo đỉnh thì nhiều khả năng các thị trường ờ, tài sản như vàng, các cặp ngoại tệ khác cũng như các thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử sẽ có khả năng là phục hồi. Tức là khi DI tạo đỉnh thì điều này đồng nghĩa với việc là việc trú ẩn vào đồng USD sẽ giảm bớt ờ, đồng USD sẽ bị chốt lời. Các nhà đầu tư trước đó đã đầu cơ vào USD khi Fed tăng giá mạnh từ tháng 3 đến giờ sẽ phải chốt lời và khi chốt lời họ hoàn toàn có thể sang mua các tài sản khác đó là xét yếu tố liên đới à, bây giờ chúng ta sẽ xét chi tiết về các tài sản khác để chúng ta biết tài sản nào sẽ được uh, hưởng lợi cậu vàng thì chúng ta nhìn thấy rồi cậu vàng đang ở vùng đáy và sẽ tiếp tục uh, test đáy ở khu vực dưới ngàn bảy trước khi phục hồi thì xuống hướng canh mua cậu vàng là xuống chính còn đối với dầu dầu thì chúng ta nhìn thấy là dầu cũng đang trong cái kênh giá và hôm trước thì dầu test đến vùng hỗ trợ khá là mạnh 90. Đấy, đảo chiều đóng cửa lên 97. Tuy nhiên quá trình xuống của dầu có lẽ chưa kết thúc. Đấy. Cá nhân tôi đánh giá thì dầu hoàn toàn có thể test xuống đến cái khu vực uh, tầm 88 này. Khu vực hỗ trợ mạnh tiếp theo của dầu sẽ khi một khi cái vùng giá 95 96 đã phá qua, dầu hoàn toàn có thể test đến quanh vùng giá 88 cộng trừ 1 đô. Đây sẽ là khu vực hỗ trợ rất mạnh để đảo chiều. Như vậy ngắn hạn thì dầu chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Chúng ta phải xét những khung nhỏ hơn không? Khung lớn chúng ta không nhìn thấy điểm mua bán của dầu nhé. Khung nhỏ chúng ta nhìn thấy này. Dầu đang chạm MA50 quay đầu này. Lần trước chạm MA50 quay đầu này. Lần này đang chạm MA50 ở 99 này. À, tuần tới chúng ta nhìn xem dầu quay đầu hay không. Test đến MA200. qua M200 trên 50 rồi trên ờ, M30 H1 thì không qua M200 đóng cửa tuần là một nến nhiều khả năng xuống tiếp như vậy đối với giá dầu nhé chúng ta đang nhìn thấy ờ, dầu đang bị ờ, kháng cự quanh 995 99995 này 993 này như vậy tuần tới M200 trên H1 cũng nằm ở 995. Ngắn hạn tuần tới nhé. Dầu chúng ta hoàn toàn có thể bán khi giá phục hồi lên 100, 995 100. MH1 đây là lệnh ngắn hạn chúng ta có thể bán. Chúng ta dừng lỗ 1,5 uh, ờ, giá tức là 101.5. Bán quanh 100 dừng lỗ 101.5. Dầu hướng tới Hướng túi chốt lời ngắn hạn nhất là 95, xa hơn là 90. Đó là trường hợp bán ngắn hạn. Bán theo kỹ thuật. Trường ngược lại, nếu giá dầu vượt qua 101 thì giá dầu sẽ tiếp tục hướng đến cái vùng 105. Khu vực này sẽ là một khu vực kháng cự mạnh trong tuần chúng ta tiếp tục bán chúng ta bán ngắn hạn là chúng ta chỉ bán phiên thứ hai thôi nhá nếu dầu ngay phiên thứ hai test lên vùng 100 chúng ta mới bán vào phiên thứ ba thứ tư chúng ta không bán nữa và vào trong tuần thì chúng ta canh bán là canh bán quanh vùng 105 này 105 cộng trừ 0.5 giá nhá chúng ta dừng lỗ 107 chốt lời 100 và 95 đó là chiến lược dầu tuần Ngược lại, nếu dầu xuống đến vùng 88 cộng trừ 1 đô chúng ta mua, chúng ta dừng lô 86 hướng về vùng giá 95 xa hơn là 100 đó là chiến lược dầu chiến lược dầu nó rất rõ ràng nhá chúng ta có chiến lược đánh trong tuần và có chiến lược đánh trong ngày chiến lược ngày của chúng ta là chiến lược có duy nhất là bán quanh 100 thôi chốt lời 95 dừng lỗ 101.5 còn chiến lược tuần thì chúng ta bán quanh 105 mua quanh 88 đó là đối ứng dầu chúng ta sẽ đánh hai chiều tuần tới ưu tiên là ưu tiên dưới mua lên nha nếu khi dầu chạm đến vùng 88 giá năng lượng sẽ giảm nhưng mà khi mà điều chỉnh đến vùng 87 88 đây đây là một vùng hỗ trợ rất mạnh nó hoàn toàn có thể test lại 100 trước khi có thể quay đầu giảm sâu hơn đối với chỉ số chứng khoán chứng khoán Mỹ thì ờ, trước khi điều vào chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta có thể xét chỉ số VIX Index, chỉ số đo tâm lý diễn biến nhà đầu tư. Hiện nay chỉ số VIX đang ở vùng giá 24, một vùng giá rất là thấp. Mỗi khi chỉ số VIX ở vùng giá thấp thì thị trường có xuống tăng giá. Đặc biệt khi nào chỉ số xuống dưới 20 thì thị trường sẽ tăng giá khá là mạnh. Còn chỉ số trên 30 thì thị trường đang ờ, vào dao động biến động, giá giảm giá khá mạnh. Thị trường đứng quanh cái vùng giá 25 cộng trừ 5 tức vùng giá 20 25 thì thị trường thường có biến động cân bằng hơn theo xu hướng là sideways. Hiện nay thị trường đang ở chỉ số 24 nó cho thấy tâm lý người đầu tư khá là ổn định. Điều này ủng hộ quá trình phục hồi của chỉ số chứng khoán Mỹ. Đây, với chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta nhìn thấy tuần qua là một tuần chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mẹ. Chúng có 4 phiên giảm, một phiên tăng mạnh cuối tuần. Tuy nhiên cái lực tăng thì rất là mạnh, trong khi những phiên giảm thì rất là nhẹ. Xét trên chart tuần thì chúng ta thấy chỉ số chứng khoán Dow Jones này sau một tuần tăng mạnh chỉ số bước vào các tuần điều chỉnh tiếp theo. Tuy nhiên à, trong 3 tuần liên tiếp thì chỉ số chỉ giảm rất là nhẹ. Chúng ta biết chỉ số đóng cửa tuần cao là ở 31.500 sau đó chưa có tuần nào đóng cửa dưới 31.100. Như vậy chúng ta thấy là chỉ số tăng từ đáy dưới 30.000 lên 31.500 là tăng 1.500 giá Tuy nhiên chỉ điều chỉnh 400 giá xét về ờ, chát tuần chưa chưa rồi đóng cửa dưới 31.100 nhưng mà thể đang thể hiện cái lực mua rất là mạnh 3 tuần điều chỉnh của thị chỉ số này chúng ta nhìn thấy này cái lực mua rất là mạnh đều là tuần rút chân mạnh điều này hàm nghĩa là nhiều khả năng thị trường điều chỉnh xong rồi và tuần tới thị trường sẽ bước vào quá trình bứt phá thôi khi đóng cửa trên 31.500 này nó thị trường sẽ bứt phá rất là mạnh để phục hồi lên những mức cao hơn hướng đến vùng giá 33.000. Như vậy chỉ số chứng khoán Mỹ nhiều khả năng tuần tới sẽ là tuần đi lên. Vấn đề là chúng ta sẽ có giao dịch như nào. Muốn giao dịch thì chúng ta nhìn những chỉ số ngắn hạn hơn. Chỉ chứng khoán Mỹ nay mai à, khi hướng lên vùng 33.000 sẽ bị cản mạnh này. Đây chúng ta nhìn thấy MA200 trên H4 cũng đang nằm ở 32.870 này đấy quanh 33 ngàn hiện nay những khung ngắn hơn nhé chúng ta nhìn thấy chỉ số đã vượt qua MA 200 trên ờ, H1 này đó, vượt qua MA 200 trên M30 như vậy chúng ta sẽ đợi giao cắt vàng H1 xuất hiện tức là đợi chỉ số vượt mạnh qua 31.500 sau đó quay về test MA200 ở 31.100 này 31 ngàn này thì chúng ta mua lên đó chúng ta nên nhớ nhé phải vượt qua rồi vượt qua đóng cửa H1 trên 31.100 sau đó quay lại test 31 ngàn thì chúng ta mới mua lên nhé còn hiện nay đang đứng luôn ở 31.285 chúng ta không mua quanh 31 ngàn làm gì cả đấy lưu ý chúng ta sẽ mua nhưng khi giá phải vượt qua các bạn lưu ý nhé đóng cửa H1 trên 31.500 giá test trở lại 31.100 31.000 chúng ta mua dừng lỗ chúng ta sẽ dừng lỗ 1%, như vậy là 31.000 30.700. Chốt lời chúng ta hướng đến là 33.000. Đó, chốt lời 2.000 giá dừng lỗ 300 giá. Đó là đối với Dow Jones. Xu hướng chung là canh dưới mua lên, nhưng chúng ta cần đợi giá vượt lên sau đó test lại chúng ta mới mua lên. Đối với SP500 SP500 tương tự Dow Jones nhưng hiện nay đang yếu hơn Dow Jones. Đấy, chúng ta nhìn thấy SP500 này có 3 tuần liên tiếp này. Nến đóng cửa tuần cũng giống Dow Jones thôi. 3 tuần liên tiếp giá phục hồi khá là mạnh. Đó. Nhưng SP500 điều chỉnh nhiều hơn. Đẩy ờ, chân dưới mua lên rất là mạnh. Nó chứng tỏ cái lực mua đón dưới mua lên rất là mạnh muốn ra tuần tới nhiều khả năng SP500 sẽ tiếp tục đi lên thôi trước mắt là cần phải vượt qua 3.900 vượt qua 3.900 sẽ hướng đến 4.100 như vậy SP500 hiện nay giá đang tiệm cận cái vùng M200 chúng ta cũng buộc phải đợi khi giá vượt lên trên giá vượt 3.920 đóng cửa trên 3.920 thì chúng ta mới canh mua lên khi giá đóng cửa trên 3.920 thì giá test trở lại 3.850 chúng ta sẽ mua lên nhé. SP500 thì chúng ta sẽ dừng lỗ 50 giá là 3.800 chốt lời hướng đến 4.001 đó là cái chiến lược của chúng ta chúng ta lưu ý nhé chúng ta sẽ mua tại 3.850 3.860 với điều kiện giá phải vượt lên đóng cửa H1 trên 3.920 đã còn hiện nay giá đang 3.863 chúng ta không mua nhé. Lưu ý, chúng ta vẫn mua tại cái điểm mở cửa tuần này nhưng với điều kiện là giá phải đóng cửa trên sau điều chỉnh về thì chúng ta mới mua. Lua giao cắt vàng đã xuất hiện rồi. Còn chúng ta sẽ không có lệnh bán xuống đối với chứng khoán Mỹ tuần tới. Đối với chỉ số Nasdaq. Đối với chỉ số Nasdaq 100 thì nó nhạy cảm hơn, giao cắt vàng đã xuất hiện rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần chờ giá xác nhận thì khi đó test về chúng ta mới mua. Hiện nay chỉ số Nasdaq chúng ta nhìn thấy cái lực mua rất là mạnh mỗi khi chỉ số điều chỉnh xuống. Nhưng chỉ số Nasdaq là chỉ số biến động mạnh hơn, mạnh hơn Dow Jones và S&P 500. Tăng giảm mạnh hơn. Chỉ số Nasdaq thì cần đóng cửa trên 1.000 12.150 Nếu chỉ số đát đát nhé Đóng cửa trên 12.150 Thì quay lại test chúng ta mới mua Rồi cần đóng cửa trên 12.150 Nếu chỉ số nát đát Đóng cửa hiện nay đang là 11.983 Bây giờ đóng cửa vượt 12.850 Sau đó điều chỉnh về Thì lúc đó chúng ta sẽ canh mua Quanh M200 đây

chốt lời chúng ta sẽ hướng đến là 12.800 như vậy chúng ta chốt lời 1.000 giá dừng lỗ 200 giá đó là đối với chỉ số chứng khoán Mỹ cả ba chỉ số chúng ta chỉ canh dưới mua lên nhé với việc đô la index có dấu hiệu tạo đỉnh thì các tài sản khác chúng ta chỉ canh dưới mua lên đấy là chiến lược chính kể cả cậu vàng canh dưới nghìn bảy mua lên dầu cũng là canh dưới vùng 88 mua lên chúng ta vẫn có lệnh bán nhưng là bán ngắn hạn đối với dầu đối với à, vàng chúng ta có bán ngắn hạn nhưng chỉ số chứng khoán Mỹ thì không bán nhé vì ở đáy phục hồi lên chúng ta chỉ canh dưới mua lên thôi đối với các cặp tiền tệ thì ờ, tâm điểm của chúng ta tuần qua chính là chỉ số USD trên Yên Nhật tiếp tục lập đỉnh tuy nhiên cái mức độ phá đỉnh của nó đã thấp hơn rất là nhiều và chúng ta nhìn thấy trong cái chen dài 30 năm này thì USD cũng đang tiến đến vùng đỉnh trường hợp tối đa USD có thể lên được là vùng 141.5. Tuy nhiên có thể giá chưa chắc đã lên chạm vùng này đi xuống. Nói chung USD trên yên thì xuống thì chắc chắn phải xuống. Vấn đề là xét trên chăn ngày thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy cái nến đảo chiều. Mặc dù chỉ số này về đến vùng quá bán rất là mạnh. Do vậy vùng này tuyệt đối chúng ta không canh mua lên, chỉ canh bán xuống thôi. Mà các bạn có thể bán xuống dài hạn luôn. Đây, chúng ta nhìn thấy chỉ số USD chi Yên Nhật nhé. Trên chart tháng cũng tiến vào vùng quá mua rất là mạnh. Đây là vùng quá mua lịch sử. Mà trước đó kể cả khi giá lên đến vùng 147 này à, vào năm 98 à, thì chỉ số vùng quá mua RSI lúc đấy chỉ tiến đến 77. Một lần nữa chỉ số RSI tiến được lên vùng 82 sau đó đảo chiều rất là mạnh. Hiện nay chỉ số RSI đã tiến được đến vùng 85 trên chart tháng rồi. Đây là một vùng quá mua rất là lịch sử. Và mỗi khi tiến về vùng lịch sử thì đương nhiên sau đó đều sẽ đảo chiều rất là mạnh mẽ. Do vậy, uh, ờ, USD trên Yên Nhật này sớm muộn sẽ phải đảo chiều. Nhật không thể mãi duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo được. Trong khi cả thế giới đã quay đầu được. Do vậy cầm này rõ ràng là chúng ta sẽ canh bán thôi. Còn bây giờ nó đang vùng đỉnh rồi. Nếu mà tín hiệu ngắn hạn thì các bạn cần ờ, đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn trước khi bán. Còn nếu trường hợp giá nó lên đến vùng 41, năm này, đây là khu vực các bạn nên bán mạnh. Bây giờ dừng lỗ ở đây thì chúng ta không thể dừng lỗ 50 pip được bởi vì nó đang là vùng đỉnh lịch sử. Chúng ta phải dừng lỗ 100 pip nhá. Tức là dừng lỗ 425. Trường hợp chốt lời chúng ta sẽ chốt lời rất là nhiều chứ sẽ không chốt lời ít đâu. Chúng ta dừng lỗ 100 pip chúng ta phải chốt lời 500 pip là ít, tức là phải 36 xa hơn nhưng mà chốt là 1000 pip là 31 tất nhiên nếu để về 31 nó sẽ không về ngay bởi đây chúng ta đang nhìn chát tháng còn chát tuần chát tuần thì ờ, nó đang ở vùng quá mua rất là mạnh trên chát tuần nó cũng tiến đến chỉ số quá mua RSI của nó tiến đến vùng 8168 rồi một trong những vùng rất là lịch sử nó đang có phân kỳ đảo chiều ở chỉ số RSI trên chát ngày và chát tuần phân kỳ đảo chiều rất là mạnh kéo rất là dài mỗi khi phân kỳ đảo chiều này chỉ số Uzi nó đang cho chúng ta cái cảm giác tương tự như ngày chỉ số chứng khoán Mỹ ở trên vùng 336 37 ngàn nữa. Duy trì rất là lâu, tiến vào vùng quá bán rất là sâu, cảnh báo đảo chiều rất là lâu và sau đó khi gặp thì gặp rất là mạnh. Đây chúng ta nhìn thấy lại chỉ số chứng khoán Mỹ ngày ở 31 ngàn, 37 38 ngàn. Đó ngay rồi chứng khoán Mỹ ở 37 38 ngàn này tăng cứ cứ tăng này dích rác bò bò bò lập đỉnh 35.600 này sau đó tiếp tục lập đỉnh 36.400 cố lập một cái đỉnh cuối cùng của 369 sau đó mới quay về lao dốc và lao dốc thì rất là nhanh từ 37.000 nhịp đầu tiên đã lao về 33.000 sau đó tiếp tục là 32.000 rồi 31.000 rồi 30.000 tức là lúc lên thì lên cố cứ vài trăm điểm một thôi lúc xuống thì cứ vài ngàn điểm một xuống khi nó lập vùng đỉnh rồi nó hay có kiểu như vậy chúng ta biết suốt từ quá trình 34 ngàn này cứ dích rắc dích rắc bò lên tí một tí một tí một Đó. chỉ số Uzi này cũng thế lập đỉnh rồi vào vùng quá bán rất là sâu rồi quá mua rất là sâu rồi suốt cái quá trình từ 34 này 134 này là báo hiệu đỉnh rồi cảnh báo đảo chiều các kiểu rồi nhưng vẫn tiếp tục bò được lên 39 Đó. cái việc chỉ số này quay đầu đảo chiều thì nó sẽ rất là nhanh thôi nếu đúng kỹ thuật thì nó sẽ quay về nó sẽ bị hút về vùng giá 121 này. Trước mắt là vùng giá 121 test MA 200. Nhưng mà để đi từ 140 lên 121 thì nó cũng không không nhanh được. Tất nhiên là cần thời gian. Trước khi qua 121 thì vùng giá 125 này sẽ là một vùng hỗ trợ khá mạnh. Do vậy chỉ số USD trên đồng yên Nhật đang ở một cái vùng giá rất là lịch sử và chúng ta biết rồi bao giờ lập đỉnh lên đỉnh thì khi nó xuống thì rất là nhanh thôi vấn đề là các bạn có bán được vùng đỉnh hay không vùng đỉnh thì bây giờ các bạn bán là bán được vấn đề là điểm đỉnh và các bạn tài khoản các bạn có chịu được rủi ro bao nhiêu thế thôi đối Uzi nhé chúng ta chỉ canh dưới bà trên bán xuống thôi nhé USD sẽ giảm giá đối với ờ, USD đồng euro trên USD euro trên USD thì à, tuần tới euro sẽ tăng giá như vậy chắc chắn euro tăng giá rồi tuần tới euro sẽ bắt đầu là tăng à, lãi suất chúng ta nhìn thấy euro trên USD tuần vừa qua này tiếp tục tạo một cây nến à, đảo chiều nữa nhiều khả năng lần này là đỉnh đáy thật sau khi euro trên USD bị bán mạnh về cái vùng quá bán với chỉ số RSI tiến mạnh về vùng giá 24 đã đảo chiều đi lên vượt qua 32 rồi nó báo hiệu cái xác nhận đáy của euro trên USD với thông tin cơ bản là tuần tới euro sẽ tăng giá ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất thì euro sẽ tăng giá thôi lần đầu tiên trong lịch sử như vậy cá nhân tôi đánh giá nhịp euro xuống dưới một là đáy và bây giờ chúng ta chỉ canh dưới mua lên thôi vấn đề là chúng ta sẽ dừng lỗ qua cái đáy hôm trước à, 0.9050 đây Như vậy chúng ta sẽ canh mua euro quanh 0.1 quanh 1 nhé. Mua 0.1, mua quanh 1 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ qua cái đáy hôm trước 20 pip, tức là 0.9930. Chốt lời có lẽ chúng ta chốt lời 300 pip bởi vì khi mà một khi nó chạm đáy nó đảo chiều sẽ rất là mạnh mẽ. Chúng ta không chốt lời 200 pip nữa. Chúng ta chốt lời 1.0300. Đây là điểm chốt lời. Đó. Tuần tới chỉ có duy nhất một chiến lược mua lên thôi, không có bán xuống nhé. Đối với đồng à, bảng trên USD. Đồng bảng trên USD thì chưa có đáy bạn nhé. À, giá cũng chưa thực sự tiến vào vùng quá bán mạnh. À, và trên kỹ thuật thì nó vẫn đang dốc xuống. Tuần tới thì chúng ta vẫn canh mua thôi, đương nhiên chúng ta không canh bán. Nhưng mà có lẽ điểm mua chúng ta sẽ phải dưới cái đáy hôm trước một chút bởi vì à, xét trên kỹ thuật thì chúng ta nhìn DI hoàn toàn có thể là hiện nay đang 108 hoàn toàn có thể là vượt lên 110 110 trước khi quay đầu xuống. Đây là trường hợp xấu nhất. Do vậy đồng bảng vẫn có khả năng giảm thêm. USD thì được uh, euro thì do nó tiến vào vùng quá bán rất là mạnh. Bên cạnh đó thì uh, euro tuần uh, tới là tuần đầu tiên uh, euro uh, tăng lãi suất do vậy đồng euro có thể chạm đáy trước nhưng đồng bảng thì chưa. Đồng bảng tuần tới chúng ta canh mua quanh 1.17 17 đây nhá. Hiện nay giá đang 1.18690. Chúng ta canh mua quanh 1.17 khi test cái chen này. Tùy theo điểm chạm nhá. Tùy theo điểm chạm trong tuần, chúng ta mua quanh 1.17 cộng trừ 20 pip. Nếu chạm ngay đầu tuần thì nó sẽ là cộng mà chạm cuối tuần thì nó là trừ. nếu đến cuối tuần này nó xuống đến tận 1.1680 ờ, như vậy mua 1.1700 1.1680 mua bắt đáy lần này chúng ta dừng lỗ 60 pip 1.1620 chốt lời chúng ta chốt lời cho tôi 300 pip nhá 1.2 tức là mua quanh 1.17 dừng lỗ 1.1630 70 pip còn chốt lời 1 300 ờ, pip 1.2 đối với đồng ờ, Australia USD đồng này thì tuần qua xuyên qua hỗ trợ sau đó có dấu hiệu đi lên đồng này thì tạo đáy chưa rõ ràng có lẽ chúng ta chiến lược thì vẫn canh mua thôi nhưng mà đồng này tạo đáy chưa rõ ràng nó cũng chưa tiến sâu vào vùng quá mua lắm lãi suất thì tăng rồi đồng này có lẽ theo tôi thì ờ, chúng ta tuần tới không giao dịch nó đang chen tạo đáy nhưng dạo đấy không rõ ràng có lẽ chúng ta sẽ giao dịch theo cái hỗ trợ này Chúng ta vẫn canh mua trong tuần thôi. Đây xuyên suốt tuần từ 18 đến 25 đây. À, có lẽ chúng ta canh mua. Hiện nay giá đang là 0.6854. Chúng ta canh mua quanh 0.6650 cộng trừ 10 pip. Như vậy là nếu điều chỉnh 200 giá thì chúng ta canh mua 200 pip. Chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi 0.6590 chốt lời 200 pip quay trở lại điểm mở cửa tuần 0.6850 còn đối với đồng ờ, NZD USD đô la New Zealand đồng này cũng đang tạo đáy giống hệt đồng ờ, đô la Úc y hệt nhau hai đồng này giống hệt nhau cũng đang mò đấy rõ ràng là cả hai đồng đều đang mò đáy quá trình mò đáy chưa kết thúc đồng đô la úc tuần tới hoàn toàn có thể xuống 0.6 6030 tuần qua xuống là 0.6060 như vậy phá đáy tầm 3 40 pip thì chúng ta sẽ mua. Đấy, 0.6030 cộng trừ 10 pip này. Tuần tới này. Trường thấp nhất cuối tuần nó có thể xuống đến 0.6020. Đấy chỉ cộng trừ 10 pip thôi. Chúng ta dừng lỗ là 0.6 không được 6 đâu. 0.5970 60 pip. Chốt là 200 pip thôi. 0.6 200. Đấy chốt lời đấy Nói chung là chiến lược tuần tới là chúng ta USD nhiều khả năng sẽ tạo đỉnh đảo chiều. Do vậy đối với các đồng tiền khác chúng ta canh dưới mua lên nhưng đa phần là sẽ phá đáy từ 30 đến 50 pip thì sẽ chạm đáy. Có duy nhất euro thì sẽ không không phá đáy đâu. Do vậy euro chúng ta canh mua trên đáy. Còn các đồng tiền khác thì sẽ phá đáy. Yeah. Đó là chiến lược mua lên của chúng ta nhé. Còn đối với đồng ờ, USD trên Canada Tuần qua thì ờ, Ngân hàng Trung ương Canada tăng giá rất là mạnh à, Tăng lãi suất rất là mạnh Do đó đồng USD Canada thì ờ, đảo chiều đi xuống Tuy nhiên trước khi đi xuống thì nó vọt lên rất là mạnh Vượt qua cả vùng bán và hit top loss của chúng ta trước khi quay đầu Đồng này thì có lẽ ngắn hạn chúng ta không giao dịch gì cả đốm đồng bảng trên yên Nhật bảng trên yên Nhật thì cũng không có xu hướng chúng ta không giao dịch nhé do vậy tuần tới chiến lược của chúng ta thứ nhất là chúng ta tập trung vào cậu vàng đang tạo đáy chúng ta canh vùng giá dưới ngàn bảy canh điểm mua thứ hai là các cặp tiền tệ gắn với USD chúng ta cũng canh vùng đáy để chúng ta mua nhá nhiều khả năng phá qua đáy vàng cũng nhiều khả năng phá qua đáy 1% chúng ta mua các cặp tiền tệ khác chúng ta canh phá qua đáy tầm 0,5% chúng ta cũng mua tức là tầm 50 ờ, 70 pip gì đó tùy từng cặp chứng khoán Mỹ chúng ta cũng canh điều chỉnh tức là bứt phá lên để xác nhận tín hiệu tăng sau đó điều chỉnh xuống thì chúng ta mua lên có một điểm rất là thuận lợi chúng ta biết là tiền điện tử đã chạy trước tạo sóng đáy rồi là thị trường tiền điện tử đây chúng ta nhìn thấy là tạo đáy đáy sau cao hơn đáy trước BTC đang ở vùng tích lũy cần vượt qua 22 ngàn thì sẽ bước vào đợt phục hồi khá là mạnh trước đó thì chúng ta nhìn thấy tiền điện tử lớn thứ hai ETH đã bứt phá rồi do vậy sớm muộn đô la BTC sẽ bứt phá thôi đây chúng ta nhìn thấy ETH đã bứt phá 1250 lên cao nhất 1400 rồi ETH sẽ tiếp tục phục hồi lên nghìn rưỡi và nghìn bảy thôi sẽ hướng đến nghìn bảy với mức phục hồi của ETH từ lúc chạm đáy 900 lên đến ngàn tư là phục hồi 50% trăm Sẽ tiếp tục phục hồi lên ngàn bảy x2. BTC sớm muộn cũng sẽ phục hồi. Tức là điều này cho thấy các thị trường tài sản rủi ro cũng đã chạm đáy rồi, đang ở xu hướng phục hồi. Và các thị trường khác như là thị trường chứng khoán, vàng cũng như các hợp tiền tệ hoàn toàn có thể đảo chiều. Khi lạm phát có dấu hiệu đi xuống, à, à, nguy cơ suy thoái kinh tế giảm đi thì đương nhiên là USD không còn là hầm trú ẩn an toàn nữa và USD sẽ bị chốt lời. Đó là toàn bộ bộ phân tích nhận định thị trường tuần ờ, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7. Ờ, Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.